Lady Luck is smiling. thì con uh, tờ phế này đi được thì không không cần tăng quy anh em nhá thì uh, cơ bản là nó lên đam nó lên đam mà tăng quy rất là yếu lên đam mình lên đam lên đam mà chỉ phóng tay thôi phóng tay với phóng bài vàng thôi choáng chọn đối phương là đi giết mình không hớt được đâu con trai Sena tốt đi Sena ơi Sela Sela Sela ok đúng rồi đúng rồi chính xác chính xác <coughs> giúp giúp tôi với đai rớt <laughs> đai rớt rồi đai rớt rồi giúp giúp với ông sao nhỉ ờ, vô vô vô vô mình tập trung mình đánh ra game mà game thứ ba nha được được không tôi giúp bạn hiền giúp bạn hiền giúp bạn hiền giúp với giúp tôi với Đấy, cái thằng này đó tôi không biết. rồi ok cảm ơn bạn nhiều. nhiều rồi rồi con này ngày xưa ngày xưa mình mới tập đánh liên minh mình đặt con này nhiều về đãi trong à. tù ờ, tiếp tục hết hồi xưa ờ, đi ờ, đi mít thức cả con này lắm anh em ạ à. đi gạn sườn đi các kiểu lên được sau này sau này lên bên cao cao cao thì còn thách đấu á con này nó dễ giết quá chơi con này mà tầm mà thách đấu nó hiếp kinh lắm cơ bản là nó, nó dễ bị khắc chế nó, nó dễ bị tương khắc khắc chế sau bỏ luôn không cần chơi mà ra cua lấy máu ra cua lấy máu nó đang ngủ ấy nó đang thức rồi không biết được kìa về thôi về thì lấy uh, úp úp gì <coughs> đi à lên là lên là lên chơi nó ra à, vừa phải đá hit tay đúng không phải vừa hit bay để mà đánh không biết bài là si đá nha biết bài là toan á đánh lại đánh lại đánh lại không hít được mát e mát e à xuống à xuống à xuống à ông à đam chính của nó là em mà em cái đam chính là em mà. quý à không quý yếu lắm mà, anh em ạ à. tăng quý yếu lắm không không ngon đâu đam nó không yếu đam yếu xỉu à mình cơ bản mà lên đam mà còn cái quy này là sát thương sát thương ap đam mình không tăng mình để cái điểm kỹ năng à, mình tăng chưa mình cộng chữ e con này được cái nó hắc tiền Đấy, nó farm có nhiêu tiền <laughs> yeah boy bồn cứ bồn cứ bồn cứ bồn kata xuống được kata xuống được kata kata xuống không rồi không rồi kata đâu nhỉ kata xuống kata xuống kata sau rồi kata sau rồi kata sau rồi chung rồi cái cái chiêu quy thì anh em khi nào anh em tăng mát cái e với cái đúc thì tăng quy được không nhất thiết là phải tăng quy đâu anh em ạ nên con thế đi đường này là chủ yếu là phong tay cái đam chính của nó là tay tay chứ không phải là cái bài hay là cái quy em biết bài là mình để mình làm choáng đối phương thôi đa số là phóng tay thôi tay thì nó mạnh lắm cái chiêu e cái cái cái cái, cái, cái, cái bài này nè tại bài trên cái đam to là được cái đấy thôi với lại được cái hạt tiền khỏe lắm chín khỏe lắm con này không khác gì con ca thức đại loại phải cần có đồ tí tí ném vào xuống được bước nào <laughs> đánh à đánh à tôi lên nào đánh đây đánh đây đánh đánh tôi lên nào đi đánh em không Dạ. anh em tập phong này đi rừng được đi rừng cũng được nhìn nó tù tù thế thôi chứ mà chỉ khoảng tầm ba ba món ba món là thôi solo một một như kiểu lên sim các kiểu là vứt đừng để cái sống ngang mà mình chọn cái mình phỏng người chết luôn anh em đây là đây là quý à quý đam yếu lắm mọi người quý đam yếu lắm thành ra mình đâu có nâng đâu nâng là quý xỉu à vừa yếu mà anh em hiểu không khi mà mình quy á là mình bị uh, mình bị delay đồng đánh mình bị cancel đồng đánh khoảng tầm hai hai đồng đánh thay vì thế mình cứ ném tay thôi mình cứ ném chay mình ít bài vừa ít bài vừa ném chay đấy đam á hồ đam quá trời đam anh em thấy nội tại chưa nội tại đam mà mới được một đồ rưỡi thôi nha đam phải rồi về nút với đại bác, không để anh lên nút cái này lên nút cái này xong lên đẩy bát bác trung thanh, quý bả rồi quý rồi quý rồi lên gà mọi người nó ở đây là ảnh hưởng rồi cái đồ cái con này á là anh em lên cái cuồng ờ, đao là cuồng đao để cái tích cái đánh nè xong anh em lên cái đại bác thì nó không phải xa ba món đây là ba món cơ mà tức là đồ rừng đồ rừng thứ nhất thứ hai là cuồng đao thứ ba là đại bác xong anh em thích lên tam hợp với cái gì cũng được cái đấy là tính sau